Thế minh hành là hình gì? Nó có tính chất như thế nào? Và quan trọng dấu hiệu nhận biết về hình hành như thế nào? Thầy cùng các con vào bài học ngày hôm nay. Nào chú ý đến bảng và lấy giấy bút ra ghi bài cho thầy nhé. Đầu tiên thầy sẽ tóm tắt lý thuyết đã. Các con chú ý cho bảng cho thầy này. Định nghĩa hình minh hành là gì? Các con chú ý thầy nhé. Đây, định nghĩa về sau hình minh hành là tứ giác là tứ giác này có cạnh đối song song nhớ thầy nhé nó là tứ giác này có các cặp cạnh đối song song đây thầy vẽ hình minh họa đây thầy vẽ tứ giác ABCD là hình bình hành thì sao nó có hai cặp cạnh đối song song đó là cặp cạnh AD song song với BC và AB song song với CD chú ý thầy à, buổi trước thật đã ra hình thang rồi đúng không hình thang là tứ giác có cặp cạnh đối song song vậy nó chỉ cần một cặp cạnh đối song song và hình bình hành nó là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song và trong bài toán này hai cặp cạnh đối song song của nó là cạnh AB và cạnh DC cặp thứ hai là cặp AD và cạnh BC nhớ thầy nhá